Và khi mà chúng ta biết được cái tỷ lệ đó như vậy á thì chúng ta phải sẽ có một cái góc nhìn nhận định rõ ràng hơn là chúng ta sẽ tự biết được đông cân đo đông đếm được là cái con bé của chúng ta có thể có giá trị được bao nhiêu tiền đồng ý nào và có giá trị hay không thì chúng ta sẽ dựa vào những cái đặc định địa điểm sau à, đây là vũ nói về những cái gọi là bề ngoài của nó thôi đồng ý nào và còn có những cái yếu tố bên trong nữa giống như về có những cái con bé về online về uh, arum được nào nhưng khi mà vũ nói về đây là vũ sẽ nói về bộ phận của nó và cái tỷ lệ bộ phận của nó ra như thế nào á thì vũ sẽ chia sẻ cho video này cho tất cả anh chị và các bạn thì ngày hôm nay vũ đang vào cái game không biết sáng vô rồi vẫn bình thường nhưng mà không biết sao là từ chiều giờ vũ vô game hơi chậm nhưng vũ đã có nhờ một cái có một bạn và vũ nhờ bạn đó cho vũ một xin một số tấm hình để có thể nói chi tiết hơn về những cái cái gọi là những cái bộ phận này như thế nào thì nay vũ sẽ làm video để nói về chi tiết từng bộ phận như vậy thì hôm nay cái video này Vũ sẽ xin chia sẻ trước ở đây có tổng cộng là có 6 cái bộ phận đó là về cái hào quang ở bên ngoài và về cái nổ của nó Vũ chưa có làm như thế này phải không nhưng Vũ sẽ làm về bùa mệnh nè về cảnh nè về chân về đuôi về mắt kính về sừng của nó thì hôm nay Vũ sẽ có có bao nhiêu loại sừng có bao nhiêu loại cảnh có bao nhiêu cái bùa hộ mệnh loại bùa hộ mệnh có bao nhiêu cái chân đuôi mắt kính thì hôm nay Vũ sẽ làm nha thì à, nếu video này làm Vũ sẽ chắc phần này đây mình sẽ mở tất cả cái này lên nha ok cái đầu tiên ở đây á vũ muốn nói tới là cái bùa hộ mệnh của nó trong một cái con bet nó sẽ có những cái bùa cái cái bùa hộ mệnh của nó rồi cái bùa hộ mệnh đâu ta đây đây là bùa hộ mệnh bùa hôm mệnh của một con bé là cái mà đeo ở trên cổ tất cả anh chị các bạn đó là gần như hình như là con nào cũng có cái bùa này cả cái hôm bùa của mệnh này cả vì tỷ lệ của nó ra rất là cao đồng ý nào cái chúng ta có thể nhìn đây đây là năm cái bùa hộ mệnh có thể là ừ, khi mà chúng ta mở bé đó thì nó sẽ gói gọn trong năm cái bùa hộ mệnh như vậy và tương đương với nó thì nó sẽ có những cái phần trăm mà nó ra được cái bùa hộ mệnh này cái phần trăm này là cái phần trăm mà chúng ta ra được cái bùa hộ mệnh này á nó cao thấp thì vụ thấy rằng á ở đây nè nếu mà nói về những cái bùa hộ mệnh á nó có chỉ số gần như là tương tự và tương đương nhau đồng ý nào nó từ nhưng cái mà hiếm nhất á, có hai loại là cái ray đó là có hai có hai loại cái bùa hộ mệnh ray nè ray nè nó sẽ có tỷ lệ là 13 đến 19 phần trăm 17 đến 19 17 đến 19 phần trăm thôi còn ví dụ là hai cái này common nè common nè nó sẽ ra là 21 đến 22 phần trăm và u common thì nó sẽ ra ở common nó sẽ ra 2 phần trăm thì nếu mà xếp hạng nha nếu mà tính từ dưới lên trên á thì số 5 số 4 khi mà chúng ta có hai cái bùa này có thể là cái hai cái bùa này là hai bùa ngon nhất trong năm bùa đồng ý nào có thể là màu sắc có thể khác nhau thôi nhưng cái hình dạng của nó gần như là nó sẽ giống nhau chỗ nào có thể là màu sắc nó có thể khác nhau thôi nhưng màu nhưng về cái hình dạng của nó có thể giống nhau chỗ nào cái màu sắc lai tạo đôi lúc là vì chúng ta lai tạo ra những cái đời F1 á nó sẽ ảnh hưởng bởi bố và mẹ nó sẽ ra một số cái màu nào khác đó thì mình cũng chưa và mình sẽ không biết được đồng ý nào vì mỗi dòng con bé trong này không có còn một con bé nào giống con bé nào cả vì nó là thuộc hệ NFT mà được nào và nó là duy nhất đấy đây là nếu mà xác nhận nhất thì à, cái bùa này hai cái bùa này nè có hình dạng một đây nè bộ sản phẩm to đây nè đây hai cái bùa có hình dạng như vậy đúng nào thì nó sẽ là hai cái bùa nó có tỷ lệ ra là thấp nhất đồng ý nào tiếp theo là hai cái bùa ở số 1 và số 3 này đấy là 21 đến 2 thôi không bằng à, tiếp theo là cái bùa ở số 2 này giống như cái hình quả thông thì vậy đấy đây cái sình số 2 đây các bạn đấy thì nó là cái tỷ lệ cao ra ra cao thứ nhì và cái thứ ba và thứ nhất là tỷ lệ ra nhiều nhất đó nào thì chúng ta có thể dựa trên này chúng ta đánh giá được con bé chúng ta có cái bùa như thế nào đồng ý nào có thể là cái này chưa ảnh hưởng gì nhiều lắm đến cái toàn bộ về cái nhân vật con bé của chúng ta nhưng ít nhất nó sẽ vũ sẽ cho các bạn một cái góc nhìn chi tiết về từng cái bộ phận trên trên của họ và mình sẽ tự đánh giá cái nhân vật của mình cái con bé của mình sẽ như thế nào ok qua phần thứ hai đây là phần cảnh này các bạn cảnh thì có rất nhiều loại cảnh có 10 loại cảnh là tất cả giữa bạn đồng ý nào và 10 loại cảnh này nó sẽ có độ hiếm độ quý hiếm cũng như là cái phần trăm ra như thế nào có cảnh thôi thì chúng ta đã biết rằng là cái con bé của chúng ta cũng đã có giá trị nào đó hơn so với những con đã không có cảnh đúng không nào đấy thì ở đây có 10 loại cảnh như sau đây chúng ta có thể nhìn trên cái bảng này từ số 1 đến số 10 có rất nhiều loại cảnh khác nhau nhưng chúng ta có thể đánh giá được nè cái từ tỷ lệ tỷ lệ mà nó ra cao nhất á nếu mà ra cảnh cao nhất á là có phải là số 5 và số 6 đúng nào cảnh canon đúng nào đúng nào được được nào rồi cái cảnh camon này đúng nào số 5 và số 6 là tỷ lệ ra nhiều nhất thì nó từ 18 đến 20 phần trăm nó ra cái tỷ lệ cảnh của hai hai cặp cảnh này nè hai cặp cảnh này khi mà mình thấy thì có thể là tỷ lệ nó ra nhiều nhất nên là mình sẽ thấy nhiều hơn so với những cái cảnh kia đấy các bạn nào mà có những cái con thú mà cái loại bét như thế nào á thì có chúng ta sẽ có những cái loại cảnh như vậy ok được không nào cái hình này là vũ sinh được một bạn nên đôi lúc nó sẽ không có rõ được vũ không có cái hình gốc nên là vũ sinh được một bạn vũ làm video cho chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn đấy đó là về loại cảnh nè nếu mà ra nhiều nhất đây đó nào nếu mà ra nhiều nhất là như vậy còn về cái độ hiếm nhất á có phải là cảnh ray này tất cả anh chị đó nào ray nè là cái hiếm nhất đúng không nào và cái số 10 này là cảnh ultra ray này những cái loại cảnh ultra ray á được nào là cái cảnh có tỷ lệ ra thấp ít nhất được nào ok số 1 và số 10 này tất cả anh chị ultra ray được nào và chúng ta sẽ thấy rằng là tỷ lệ ra của nó có 1 đến 4 phần trăm thôi là từ 1 phần trăm đến 4 phần trăm khi mà chúng ta ra cái con có cảnh đã khó rồi mà trong cái con có cảnh nó có từ 1 đến 4 phần trăm có thể ra được cái con này thôi bây giờ cái loại cảnh như vậy thôi thì thật sự là rất là hiếm đấy tiếp theo cái độ hiểm tiếp theo là cái độ hiểm về cái loại cái dòng dòng cảnh là dòng cảnh ray đấy dòng cảnh ray là có con số 8 nè số 9 nè số 2 nè số 4 nè là đây là dòng cảnh ray đúng nào dòng cảnh ray á, thì nó các bạn thấy đi quay đi quay lại nó chỉ có vài cái dạng dạng thôi thứ nhất là ucomon nè ray nè ultra ray nè common nè đúng nào đó tỷ lệ cao nhất á, là còn cái cả cái dạng ray là có những cái dạng cảnh như màn số 8 số 9 nè vụ phóng to là nha có vẻ các bạn nhìn không rõ đâu nhưng vụ mong rằng các bạn sẽ hình dung ra được cái vũ có thể tin rằng những cái hình này bạn các bạn sẽ thấy được là những cái cảnh như vậy đôi lúc những cái cảnh này các bạn sẽ thấy đôi lúc có những cái màu sắc nó sẽ khác nhau thôi nhưng cái hình dạng cảnh gần như nó giống như nhau nha tất cả chị bạn nó thuộc dòng ray đúng nào thì tỷ lệ ra của nó cũng rất là thấp là từ 6 đến 8 phần trăm thôi ra cảnh đã thấp rồi nhưng mà ra được trong cái cảnh nó cũng từ 6 đến 8 phần trăm thôi đồng ý đồng ý không nào tại vì mình có 10 cái loại cảnh khác nhau mà đấy thì uh, tiếp tục sau cái loại ray này hiếm thứ hai đứng thứ hai thì cái thứ ba là cái 14 phần trăm là u uncommon uncommon nè đúng nào là con số 7 nè số 3 nè đây những cái cảnh này số 7 số 3 là các bạn thấy là tỷ lệ đứng thứ ba đúng nào là nó ra 14 phần trăm đó còn cái dạng cảnh mà gọi là bình thường nhất gọi là thấp thấp nhất á thì chúng ta có thể là từ mình nó nói là con common này được nào nó ra có 18 nó ra tới 18 đến 21 phần trăm lận thì các bạn nhìn lên đây các bạn cũng có thể thấy rằng là là chúng ta cũng mình cũng đánh giá được là cái con bé của mình đang có những cảnh nào và cái cảnh nó nó có gọi là nó có cái tỷ lệ đang cao hay thấp và chúng ta sẽ định giá được và tin khi và vũ tin chắc rằng à, những cái loại cảnh như vậy á nó ra nó đã hiểm rồi thì nó chắc chắn sẽ đi cùng với một cái cái ờ, gọi là cái năng lực ẩn danh của nó hoặc là những skill của nó nó sẽ tương đương với cái độ hiếm của nó được nào và cái tương chắc chắn là cái giá tiền nó sẽ khác rồi chắc chắn khi mà ra cái match replay thì nó sẽ khác rồi đồng ý nào ok tiếp tục sau cái cảnh á là tới uh, cái chân hiện tại nó đang có ba dạng chân nó không có phải nó không có dạng ray nó không có ultra ray được nào nó sẽ có ba dạng chân thôi ucommon và cái common thôi thì chúng ta có thể thấy nè đây đây là ucommon nè tỷ lệ cũng rất là bình thường đồng ý nào u common nè tỷ lệ rất bình thường thôi và rồi và common nè đó chúng ta có thể nhìn vào chúng ta biết được rằng là ồ cái chân nào là cái chân tốt à, cái chân nào là cái chân nó bình thường đấy, nhiều ra, ra ra nhiều thì cái common là ra rất nhiều u common với lại cái con u common này á, thì à, nó ra 27 đến 30 phần trăm thì uh, tỷ lệ ra cái chân này thì rất bình thường mình không nói không đáng kể nhưng mà vũ cho các bạn một cái góc nhìn đó là vũ nhấn rằng đây là cái quan điểm cá nhân vũ và vũ vũ làm video á vũ chia sẻ là chính thôi chia sẻ dưới góc nhìn của Vũ và ở đây không có đúng hoặc sai đồng ý nào ở đây có thể phù hợp với bạn nhưng không phù hợp với với với với, với phù hợp với tôi nhưng mà chưa chắc phù hợp với các bạn đúng nào nhưng mà vũ muốn chia sẻ dưới góc nhìn của vũ thôi và vũ mong rằng những cái vụ gì vũ chia sẻ ra có thể đem lại được một cái góc nhìn khác cho các bạn trong cái game này đồng ý nào đây tiếp tục là về cái đuôi đúng nào đuôi vì nhá với lại những cái cảnh như vậy là có rất nhiều mà hôm bữa vũ đã nói vũ chia sẻ ở trên vì vũ đứng cái cương vị là một người chơi mới vũ chia sẻ cho các bạn cái góc nhìn của vũ và vũ ờ, quan trọng là vũ thu thập kiến thức và vũ chia sẻ cho các bạn à, có rất nhiều người là có rất nhiều anh chị là nói về cái con này đấy con dơi có cánh ok hôm, hôm bữa vũ cũng thể làm một số nào đó đúng nào và hôm nay tới là cái đuôi tiếp tục cái bộ phận thứ tư vũ muốn chia sẻ là cái đuôi tất cả anh chị và các bạn cái đuôi này cũng chia ra làm 7 7 cái có 7 dạng đuôi nhưng nó cũng sẽ chia ra thành thứ nhất là có có bao nhiêu ạ common nè uncommon ờ, nè ray nè ultra ray nè đúng nào vậy là có bốn cấp bậc đúng nào có bốn cái bốn cái để chúng ta có thể thấy là cái bộ hiểm của nó nó sẽ có bốn dạng là ray ray nè chúng ta biết là ultra ray là rất là rất là hiểm đúng nào common thì nó bình thường uncommon ray và ultra ray đúng nào thì nếu mà nhìn vô cái bảng này á, thì chúng ta có thể thấy được một điều rằng cái mà hiếm nhất là chính là gì ạ Ultra Ray nó đứng thứ hai nữa bạn cái đuôi của nó nè nó nhọn nhọn có cái đỏ đỏ sau đó nó đó nó kiểu kiểu vậy đó số 2 nè bạn là Ultra Ray tỷ lệ ra cái Ultra Ray này có 8 phần trăm thôi nhưng mà tới 7 dạng đuôi là tất cả anh chị và các bạn đấy không phải con nào sinh ra cũng có đuôi nha anh chị đây tiếp tục sau cái Ultra Ray là chính là cái phần Ray ray của nó là cái đuôi số 7 nè và đuôi số 4 nè đó số 7 số 4 các bạn nhìn hình nha có thể là hình này hơi mờ nhưng các bạn chịu khó nhìn một chút số 7 số 4 được nào nhưng vụ sẽ ráng cố gắng làm như thế nào cho nó rõ nhất có thể để giúp các bạn có thể nhìn rõ hơn cái điều này đấy rồi sau cái ultra ray sau cái ray rồi cái thứ ba là cái gì ạ à? cái ulcamon ulcamon đây là cái số 5 nè số 6 nè số 5 số 6 số 3 nè đây là những cái nó phím thứ ba điều nào đến xếp hạng là ultra ray nè ray rồi sang ucamon xong tới common common đây còn cái đưa common là con bình thường 22 phần trăm tỷ lệ ra lần, đúng nào đây là đây là phần đuôi có 7 dạng đuôi nha các bạn các chị và và vụ nói luôn đôi lúc những cái đuôi này nó sẽ khác nhau về màu sắc thôi đồng ý nào nhưng không biết sao game vũ nó chưa vào thôi nhưng mà vũ muốn rất muốn chia sẻ là vũ nhìn vô vũ có thể mình có thể nhìn một cách kỹ hơn á mình có thể đánh giá một cách kỹ càng hơn về một con bét nó sẽ có những dạng đuôi như vậy còn bạn nào mà chưa thấy rõ có thể là uh, Vũ sẽ đăng vô một cái nhóm cộng đồng của Vũ ở trong này Vũ có một cái cộng đồng về DeFi đồng ý nào Vũ có một cộng đồng về DeFi và Vũ muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn về cái cộng đồng này được nào cộng đồng này về Facebook thôi ở trên Facebook được nào và có và Vũ có một cái nhóm Telegram nữa tất cả anh chị và các bạn để mình muốn chia sẻ cho tất cả chị và các bạn về cái phần này là nó sẽ như vậy rồi tiếp tục đây đây là đuôi rồi đúng nào hồi nãy giờ mình đi được bốn năm bộ phận vậy ta tiếp tục đây nào sau cái đuôi là có gì ạ à? cái mắt kính đúng nào cái mắt kính mắt kính cũng có cấp bậc theo từng cấp bậc như tất cả vậy bạn bộ tính chắc và và và, và bộ nói rồi nó có 8 bộ phận thì có nó có 8 yếu tố bên ngoài có thể quyết định được cái một cái con của bạn về hình hài của nó nè về cái tính năng của nó về những cái skill của nó sau này nữa ở vậy nào thì nó sẽ xếp bậc như vậy tiếp tục về cái mắt kính nó cũng có những cái mắt kính xịn và mắt kính bình thường có cái là Louis Vuitton nhưng có cái chỉ có chợ bà chịu thôi đúng không nào đấy ok thứ nhất nè chúng ta có thể nhìn vào đây chúng ta có thể thấy là Ultra Ray vẫn là cái chiếm thứ hạng là ít nhất đó là Ucharay đã có những số 3 nè đó là số 3 mắc kiến số 3 nè số 5 nè số 6 nè là những cái Ucharay Ucharay này thì cái tỷ lệ ra thấp nhất thì nó là gọi hạng là hiếm nhất trong cái mắc kiến đúng nào tiếp tục là cái Ray Ray là từ 6 đến 8 phần trăm là số 7 số 8 và số 10 là Ray nè đúng nào tiếp theo là cái Ucommon đúng nào là cái số 9 là cái mắc kiến số 9 đây đúng nào cái số Ucharay nè ray nè số Ray nè đấy Ray là số 7 số 8 và số 10 nè tất cả anh chị các bạn Ucamon là mắt kiến như vậy đó đúng không tức là nhìn vào những từng cái mắt kiến như vậy và chúng ta sẽ biết được đâu là cái con ngon và chúng ta sẽ tự đánh giá được luôn đây cái con cái hình trái tim nè là Ucamon nè đúng nào cái hình mà sọc sọc cái dàn chỉ lên mà có ba cái sọc ở giữa nè đó là Ray ray rất là hiểm rồi đồng ý nào nó chỉ 5 đến 6 phần trăm nó ra thôi đấy common đây tiếp tục Ucamon chúng ta có thể xếp hạng là uh, cái uncommon nè common nè từ 13 đến 16 phần trăm còn common là những cái bất kỳ bình thường nhất á, có thể á, thì đây từ 16 đến 18 phần trăm là tỷ lệ cao nhất nè là số 1 nè số 4 nè đó là những cái uncommon ok đậu nào đây là không biết các tất cả anh chị của bạn có nhìn rõ không nhưng vũ làm video này muốn cho các tất cả anh chị à, Vũ tin rằng những cái gì mà Vũ tìm kiếm được ở đây á, thì Vũ mong rằng có thể chia sẻ được cái gì đó cho các anh chị và các bạn nhìn được nhìn nhận hơn rõ hơn về những cái con bé của mình nhất là những anh chị mới đồng ý nào vì Vũ Vũ Vũ Vũ cũng là người chơi mới và Vũ cũng từng biết được là những cái khó khăn của anh chị như thế nào để quyết định được một con bé của mình tốt và Vũ muốn chia sẻ dưới quan điểm cá nhân của Vũ à, để nào có thể là có anh chị nào mà đã từng chơi rất là lâu rồi có thể đóng góp ý kiến để có thể là Ờ, mình càng ngày càng tốt hơn thôi được nào và xây dựng cộng đồng càng ngày càng tốt hơn thôi ok và đường link vụ sẽ để phía bên dưới là cái group à, cái group facebook á vụ sẽ để phía bên dưới đường link và anh chị cùng tham gia vào đó nha đôi lúc anh chúng ta cùng trao đổi trên đó nó sẽ tiện hơn rất là nhiều so với chúng ta à, qua youtube như vậy được nào rồi anh chị nào mà thấy video này hay hữu hữu cho cho vũ một like một subscribe kênh youtube nha ok sau cái mắt kiến là cái gì ạ đúng là cái cuối cùng sau cái thứ năm rồi cái thứ sáu cái thứ sáu là gì ạ cái cuối cùng là cái thứ sáu đây cái thứ sáu đây là là về cái cái sừng và cái độ hiểm của nó cũng vậy cái độ hiểm của cái sừng của mình thì mình có thể thấy rồi đấy đó nào cái độ hiểm của cái sừng mà mình mình sẽ cũng phải cũng sẽ chia ra có 10 cái loại sừng như tất cả anh chị và các bạn đó thì thế hạn đầu tiên là ultra ray nè đây là cái sừng Ultraray 4,5 phần trăm thôi 4,5 phần trăm con Ultraray đây là cái cái sừng của nó nè một xanh xanh nhỏ nhỏ hay sao đúng không thì vụ nhớ là vậy có những cái con vụ đại thấy rồi nó quý vụ đã thấy những cái cặp sừng như vậy rồi còn xanh xanh nhỏ nhỏ thôi đồng ý nào đó là Ultraray nè tiếp tục là cái số 9 là cái cái mà chúng ta khi mà chúng ta thấy được à, con của anh chị mà có những cái sừng như vậy á thật sự là rất là hiểm rồi nha anh chị có con Ray nè tiếp tục là thứ nhì đó cái Ray nè đây cái sừng của con Ray nè đồng ý nào giống như có cái cái sừng nhỏ nhỏ chỉ lên đó nào đây phóng phóng về cho tất cả anh chị nhìn rõ đi đây ray nè ray nè số 3 cũng là ray nè các tất cả anh chị cái sừng mà sừng màu xanh lá nè số 7 là ray nè đâu nào đây ray nè tất cả anh chị có thể nhìn nếu mà nhìn không rõ thì vũ mong rồi tới nữa vũ sẽ làm một cái vũ sẽ đi coi không biết có cách nào để làm rõ hơn không đâu nào ray nè tiếp tục cái sau cái ray á thì chúng ta sẽ thấy là tới ray từ 6 đến 8 phần trăm rồi Ucomon đâu nào những cái sừng Ucomon nè đây Ucomon nè Ucomon nè đấy những cái thay sừng này 11 đến 12 phần trăm à, 10, 14 đến 16 common chứ cái common nè là 14 đến 16 phần trăm ở à, Ucomon là 11 đến 12 phần trăm nè là số 1 nè là Ucomon nè số 4 là Ucomon nè đâu nào đấy còn còn lại là common common nè số 6 là common nè đây là bủ sẽ ừ, lập ra rồi ok được không nào vừa rồi vũ cũng đã chia sẻ cho tất cả anh chị và các bạn là sáu cái bộ phận rồi thì vũ có chụp hình lại thôi chứ thật sự là muốn vô game nó mà không biết sao đang bị lỗi gì không biết nữa đồng này đồng ý nào và ở đây vũ có một số con bé à, muốn chia sẻ lại một lần nữa sẽ có những con bé như vậy và có một con mình sẽ có con ura và đặc biệt sẽ có những con là ura và con online được nào và hai con vũ nói rồi cái con mà phát quang thôi cái tỷ lệ nó đã đào vàng là gấp đôi con bình thường rồi đồng ý nào nhưng là cái sừng của nó tất cả anh chị nè nhìn thấy không ví dụ cái sừng của nó đi thì mình có thể so sánh qua bên này đi cái sừng của nó đi cái con số à, ví dụ cái con mình thấy đi được nào cái con con con chó nè mình thấy nè cái sừng của nó nè mình có thể so sánh qua bên này là nó cũng là một cái dạng sừng sừng của nó là sừng ray như tất cả anh chị đây là số 8 nè đúng nào mình đã nhìn nhận được cái điều đó hoặc là cái con ừ, chó phát quang đứng thứ nhì đi đi ờ, ở thứ nhì đi đi thì chúng ta có thể thấy rằng là nó thuộc dạng gì đây nè à, sừng nhọn nhọn màu vàng hoặc là nó là thuộc dạng này uh, ờ, common uncommon nó giống cái con giờ con con này giống cái con gì ta siêu màu vàng này hình như là giống giống cái con số 4 không uncommon thôi đúng không cũng bình thường thôi đúng không tất cả anh chị các bạn hay là cái con ok còn cái con này nè cái con này là nó thuộc dạng là cái sừng khi nó tiến hóa lên với cả anh chị hình như là nó nằm ở đây nè đúng nào đấy cũng còn là ucharay đấy khá là hiểm nha anh chị đấy cái con là phát quan thôi thì bạn là dạng u line online này là khi mà chúng ta vào cửa hàng vào cái my bag thì chúng ta sẽ thấy là có một cái giấy sao này họ này một cái sao một cái icon sao ở góc phải của con linh thú đó đồng ý nào là một dạng con ura có những hiệu ứng nha có lửa bay xung quanh người là bụi bay xung quanh người sao bay xung quanh người đó là con đó con ura thì con đó cũng là dạng con hiểm luôn và nó có cái vương miệng ở ngay một, một cái icon vương miệng ở ngay góc phải á có nhiều con nó vừa có nó vừa có ura nó vừa có nó vừa có ura nè nó cũng vừa có online luôn thì tất cả anh chị và các bạn hãy nhớ rằng những con này là những cái con đặc trưng đặc biệt và các bạn biết rằng các bạn nên nâng cấp con nào đấy và trong cái bet như vậy nè không phải tất cả khi mà các bạn chơi game á không phải con nào các bạn cũng nâng lên trong sau một khoảng thời gian của chơi vài ngày vừa qua tôi thấy là không không nhất thiết con nào mình phải nâng lên cấp 10 cả đồng ý nào vì khi nào mình biết con nào tốt á, thì mình có thể nâng lên hết nhưng ví dụ mà chưa biết con nào tốt hết hay là mình thấy con đó cũng bình thường thôi mình không cần nhất thiết phải lên cấp 10 mình cho lên cấp 5, cấp 7, cấp 8 gì đó cũng thôi cũng được rồi mình để dành thích ăn để mình có thể dùng cho những cái con khác ok được nào đó thì video của buổi đến đây vũ muốn chia sẻ cho các anh, anh chị là như vậy và nếu anh chị nào thấy hay video này hay hữu ích cho vũ một like một subscribe kênh youtube của vũ nha và vũ sẽ để lại đường link phía bên dưới cho tất cả anh chị và các bạn à, và những cái group của vũ nè những cái telegram nè và vũ sẽ để lại một clip các đường link những cái bài Vũ chia sẻ về những cái My DeFi này cho những người mới nghĩa là những anh chị mới hoặc là những anh chị nào mà chưa biết bắt đầu như thế nào Vũ sẽ làm từ A tới Z hết Ok rồi video đến đây của như là đã kết thúc rồi và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha Xin chào và hẹn gặp lại ạ à.